về con này cũng muốn tự sướng hả ê ê ê ê đem em đi đâu để cho nó đi ngủ con này là nó nó chơi đèn cày á các bạn nó dính sáp đèn cày nè nó quậy lắm tối ngày chơi đèn cày không à người dính sáp không chỗ bình thường không chơi vô bàn thờ nó chơi nó mới chịu có nhớ niệm phật a di đà không có nhớ là tôi nói không niệm phật a di đà mỗi ngày nghe chưa